Yo Chuẩn bị uh, lên video anh Nguyên Vinh nha anh em ơi Ok Xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Nhật Khánh em ơi Và ngày hôm nay thì uh, theo như uh, thông báo video thì thực sự là ở cái lần này Mùa event này uh, Khải cũng đã hỗ trợ cho một số anh em mới vào ban Thì một cái event miễn phí Đó Nếu anh em anh Nguyên ở ngoài thì tốn khoảng 3 kim Thì nó tốn khoảng tầm 200 nghìn Đỡ mà anh úp cấp uh, Đỡ lên được uh, um, 15 tỷ thì ở lần này thì à, ở Ban Khải thì những anh em nào mới vô ban hoạt động trong vòng một tuần mà trên 15, 14, 16 công thì Khải sẽ hỗ trợ người đó anh Như Bình free đó rồi theo như cái lời hứa thì ok hôm nay Khải anh Bình con đường môn này nha anh em ơi anh này thì mới vô ban thôi Khải có một ạc dư 108 của người trong ban cho nhưng mà ông là không thích ông lại thích ạc 100 ạt tài kho ông tự tạo rồi ông tự chơi cho đến bây giờ ạc này cũng khá ok đó đường môn thì ông kêu là thôi cho thì cũng được nhưng mà ông thích chơi ạc của mình tự cày hơn nên là ông sắm sửa đồ cũng ok đó và lên được cái ạc này thì cũng ok đấy ok anh cho anh em thôi ok anh em ơi đó khai nhảy qua thành đồ cái anh em bình xu nha anh em anh em bình này được 15 tỷ theo một dự đoán hạt này sẽ lên được cấp 105 đó nè anh nghĩ rằng tại vì tầm này nó gần 101 rồi anh em bình chắc gần 105 á cái ốc cấp ốc cấp may mắn này này coi anh sẽ được gì nhỉ em ơi anh em đang xem đừng quên đỡ lại cho khải cũng như là anh em trong ban một like xem hộ chơi em ơi lần này thì à, anh cho người thứ ba rồi cố lên hồi trước những đầu server thì khải vẫn canh cho những anh em trong ban nhưng mà với một điều kiện này nọ gì đó thì đạt thì khải sẽ hỗ trợ thôi nè một kim thì khoảng 70 nghìn thôi ngọc nguyễn ơi một kim 70 nghìn thôi em ơi vui một kim nó 70 nghìn anh em cái mình tiền không lộ rồi đó, cho nó có cái dòng một thủy tinh hai thủy tinh thủy tinh tinh hoàn tầm này rẻ nè ơi cố gắng mà nó ra những cái gì mà có giá trị một chút là được mặt à, gần 200 cái rồi thiên hôn đồ thiên hôn đồ một à, pháo hoa Event mùa này cho đến hết là ngày 14 tháng 11 tháng 4 nè Nên là khoảng tầm à, hơn 2 hơn ờ, hai uh, ngày nữa mới hết em Em bên này là mình uh, ờ, chúc mình sinh nhật tem uh, ờ, sống năm nha mọi người anh em có xem theo dõi trên kênh thì anh em cũng biết là sẽ ăn được mấy ạ mà đâu không có gì hết ta Phúc Duyên, tiền hữu lộ Kiếm cái hàng gì vậy? phúc viên đại quên à, quế tử đại quế tử đại tầm này cũng đem chục xu cũng bình thì tinh cũng rẻ quế tử cũng rẻ tinh hồng cũng rẻ thiên thần lộ cũng rẻ là bài boss chủ yếu đánh tiền lên bài boss này đó một con một bát bảo rương mảnh ăn ban nhiêu tinh mở mảnh điền thạch ngọc bội một mảnh ăn ban một ngọc bội nữa mà này tám mảnh mới được một món như nào nó là hơi khôi vậy. không biết bữa nào mình hiếm luôn chiếu dạ năm rồi chiếu dạ năm bước bước luôn chặt rừng chứ bây giờ tầm này hồi trước 3 4 triệu một con tầm này có 10 kim mà 700 nghìn à, khá là rẻ khui Chô, dạng 5 dạng 4 là có tiền rồi dạng 4 là là có ấn phòng thủ lý rồi dạng 5 anh em ơi đâu dạng 4 là mình hiếm á tiếp tục nè ok cảm ơn ngọc nguyễn nha uh, xem highlight khải wallet xem khải nói chuyện nghe ok ok cảm ơn người anh em nói chung là mọi người like một cách mà nè anh em thích thì ok cảm ơn mọi người nhiều nha mỗi người một tính em không sao không thể nào giống nhau được bốn trăm cái bốn năm năm chục cái gì đây thiết là hán nói chung là livestream mà mỗi người một tính nói chung anh em mến anh em yêu thương thì đừng quên đỡ đài cho một đăng ký ủng hộ chơi nha nó cái gì làm ăn đi đủ em còn có 400 cái thôi mà chưa có một cái nến kỹ năng tiềm năng nào luôn nhưng ạc chính của Khải thiếu một cái kỹ năng nữa sao quá ưu đại tiếp Một điện nhà sáng sáng tí anh em công kiều sao, tối đang quay video mà sao tối ơi gần một nghìn cá nữa mà em lần này thì vừa rồi ép phải còn tốn tốn 10 ca su là tốn 700 nghìn tốn 700 nghìn kèm với 50 k điểm tốn kim đó nói chung là anh em vận lần này thì hết 700 nghìn liệu thử được gì nha nè như đấy trời lại chiếu giả 7 nữa nó chiếu giả 8 là có 10 kim bù lỗ bù lỗ em rồi sắp luôn mảnh ngựa thì mảnh 8 nó hiếm rồi nè còn bông tiêu là mảnh 2 cũng đang cố gắng tìm ra mảnh bông tiêu này bông tiêu bông tiêu bông tiêu mảnh bông tiêu 2 có 10 triệu nào mảnh bông tiêu 2 đang rất là có giá trị nè 10 triệu một mảnh á ép lên một con có thể bán mười mấy triệu ấy thì tinh trời ơi không có tinh thần mà luôn này mà tiền hối lộ ốp cấp bốn quá tủ thiết là hãng thiết là hãng thiết là hãng đã qua chính cái cánh nha nè thiên sơn cánh bên thiên sơn luôn những pha cuối cùng là ra thiên sơn quá tủ bất đường tiếp khui Mảnh hiệp cốt nhu tình ý kết Hiệp cốt năm năm à Mảnh uh, ngọc bội năm Ngọc bội nhu quên ngọc bội hiệp cốt nhé Hiệp cốt năm Không biết mảnh nào mảnh hiếm cứ mở ra cho đó thôi em Nếu mà chúng mình hiếm thì bán có tiền thôi thì Hiện tại bây giờ thì không biết mảnh nào mảnh hiếm luôn nè Ui, trời ơi, không có một cái bút kỹ năng tìm năng luôn Quá nhỏ, quá đen Rồi Giờ là bác giao dịch cho ngạc chính này mấy cái bình uh, tiền thổ lộ này nọ này của phúc yên này nọ này ốp 104 gần 105 này cái này chắc anh lên 105 đó nè đó theo dự tính thì 105 ấy. rồi cái này này tiền thổ lộ bỏ qua này tiền lộ bỏ qua chính này một bình thương lộ tầm này khoảng 12 cho đến 15 xu nè bao nhiêu bình 2 4 6 8 10 10 bình này cho khoảng 120 ờ, xu à. rồi. 120 xu rồi tiếng là hết rồi mùi sâu rồi một vòng bot à? rồi đâu có một bot chưa rồi ơi trong hai mươi xu rồi tiếp theo này giao dịch những cái tiếp theo này quên này đến ờ. cái ờ, cá nhân ôi cá nhân chưa đủ cá nhân còn thiếu rồi ờ, từ từ là cái giao dịch mấy cái bớt này qua cho thiên đã mới qua được dân đại này quá thủ đại mấy bình ờ, một hai ba bốn hai trăm năm mươi xu nữa là ba trăm bảy ba trăm bảy xu ba bảy xu phục viên thì tinh Trời ơi, 1, 2, 3 viên trăm xu nữa Rồi, tất cả được mới 500 xu thôi, còn 500 xu rồi con bot này hiện trăm xu nữa sáu trăm xu rồi toàn sáu trăm xu rồi anh em à mới được sáu trăm xu thôi chưa có gì hết rồi ok khui cái cuối cùng đó tất cả anh hết được mới được sáu trăm xu thôi biết lỗi L mà thấy mới được mò ý sáu trăm xu thôi. Rồi, tiếp tục ăn nè. Rồi, khui cái cuối cùng. Như này. Rồi, tăng 200 sinh lực Dư 4 điểm mà, úp cấp nè Dư 4 điểm úp vô luôn Rồi Ở đây lực tay nhiều rồi 4k6 à, tăng được 4k7 luôn Đó đẹp Dư 4k7 không? Gần 4k7 Rồi à, ờ, 600 xu Càng khôn là 500 xu K1 rồi uh, à, 500 cá nhân này uh, cho 300 xu nữa đi cá tư mừng nào kháng cả năm mừng nào kháng cả năm 500 xu cá chín hộp quà nè cá chín rồi cái này uh, à, 200 xu 2k1 2k1 là cái này là 7 cá là 700 xu 2k8 rồi 2k8 một khui nè 28 còn gì nữa không trời ơi 2k8 rồi khui nè chọn nhưng thì tên buồn gớm rồi rác luôn được 2k8 anh em ơi 2k8 cho anh tiếp tục 50 cái này nó được cái gì nha Ui Một phi phong này được uh, mấy ngày 3 ngày 30 xu Rồi còn 3k1 Khui Khui Khui Khui Thì tinh Bắt đầu rương Khui Trời Nến cái này nào cái này một góc đâu trời ơi trời ơi cái này không ra luôn <laughs> quá nhỏ <laughs> rồi thu được ba cái máy nữa mà ba cái ba cái mốt rồi mà mấy bao một hai bốn bốn bao năm bao năm bao cho 500 xu đi à, còn 4k với tinh thần này thì tinh này thu còn 4k nè mà như này kỹ năng này 500 xu nữa 4k rưỡi nhưng thị tinh ờ, mai chục xu rồi trên là lỗ em ơi tính ra thu cao lắm là khoảng 5 kim thôi rồi lỗ nói chung là đầu tư 10 kim anh uh, không có một cái gì luôn lỗ hoàn toàn không có một gì luôn đâu rồi ok nói chung là lỗ 5 kim lỗ nửa tiền quá nhỏ không có lỗ ba bí kiếp luôn chủ yếu tìm lỗ ba bí kiếp như lại uh, à, còn mạnh uh, ờ, mục tiêu hai mà không ra em mày chúng anh mình lần này lỗ nửa tiếng là ok giao dịch qua hết nha mọi người thiết hán này đỡ chính này rồi à, kiến thức lọc bao này để cho bang này phi tốc này mai đông công thành sinh lực cho cho đang này kháng cả cho đang này lấy kinh nghiệm này kháng cả 10 giờ đang luôn này bút này rồi nói chung là lộ lộ lộ sắp mặt anh em ơi <clears throat> càng khôn nhạc ngày mươi khái này khúc này dư cho anh em bao nè dừng không làm gì ủa sao đứng hình rồi ủa đứng hình rồi ta nó phải chứ rồi tụng lắc nó lắc biết là bao cho bao nè rồi ok thôi đó là đi chặt rương luôn đi cái này đi nộp top 3 à, mà thân phục nè còn có thiếu không ngày 14 tháng 4 à sắp hết hàng rồi ngày 14 tháng 4 có nào đẹp hơn không rồi 31 tháng 3 tức là cái nào cũng 7 ngày toàn 7 ngày không 31 tháng 3 toàn 7 ngày thôi em ơi Nước xe nào cần xe nào cần em tự giao dịch thôi Ồ, oh, có hai cái cần nè Nhưng mi hết hạn Rồi à, Chính cũng hết hạn luôn Ok, bù qua đây Rồi ok anh em ơi Anh em xem video lần này thì đừng quên để lại cho Khải Cũng như là sự đầu tư cho anh em trong ban một like sẽ ủng hộ chơi nha cảm ơn em cảm ơn em rất nhiều và đừng quên like chia sẻ ủng hộ video nha anh em ơi ok chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha bye bye đăng ký kênh ủng hộ mạnh nha anh em ơi